kiểu nữ không còn như trước ai ơi tìm anh đại đế cặp mong mỏi mong mân đi lấy tiền xong bye bye nhà lầu xe đẹp xe có ngay thôi ôi dễ dàng nhiều em kiều nữ bây giờ mơ ước cao sang tìm anh nào có tiền sống lên tấn công ngay có gì đâu khó khăn vài lời ngon là dính vì bọn em xinh như tâm chia ly gia đình bao năm đang yên bình đừng vui tươi khi giọt nước mắt ai rơi tiền vô thì ta Thời nay kiểu nữ không còn như trước ai ơi Tìm anh đại đế cặp mong mỏi móc mân đi Lấy tiền xong bay bay Nhà lầu xe đẹp xe có ngay thôi ôi dễ dàng Nhiều em kiểu nữ bây giờ mơ ước cao xa Tìm anh nào có tiền sống lên tấn công ngay Có gì đâu khó khăn Vài lời ngon là dính vì bọn em xinh chia ly gia đình bao năm đang yên bình đừng vui tươi khi giọt nước mắt ai rơi tiền vô lương không xây hạnh phúc nhé mời vui đi nhân cách không hề màng hồi cánh đàn ông đam mê tình này em kiểu nữ xin đừng gieo rắc chia ly Nhìn em đẹp thế mà sao em quá vô tâm Nỡ lòng em thế sao Nhìn vợ con người ta sống yên vui như thế mà Đàn ông đừng có đem lòng ong bướm trăng hoa Đừng mê bồ nhí thì vợ con mới an vui Chắc là anh quá tham Nhìn người xinh là tán giờ thì tay trắng tay Chắc là anh quá tham Nhìn người xinh là tán giờ thì nhất chữ nghĩa anh chẳng mang ngày khốn khó thì bên nhau còn đi giàu sang thì ai chẳng ngó ngàng tình anh em là thế giờ mới thâu ra đây tìm không mua được nghĩa chữ nghĩa đâu bạn hiền đời có lúc mình gian nan ngày sau ngày sau nào ai biết sau này còn thân luôn sát cánh bên nhau sống chán hơn thua mãi tương thân với anh nhọc nhằn này sống sang giàu rồi thấy bạn sao xa lánh thấy trong lòng buồn nhớ tình bạn xa xưa hồi là thế đời vốn thế ai ơi bạn chơi khi nghèo khó lúc có quên bạn bè mày nhớ nghe người anh em từ đây về sau vội hai chữ tay là nhất chữ nghĩa anh chàng mang ngày khốn khó thì bên nhau còn đi giàu sang thì ai chẳng ngó ngàng tình anh em là thế giờ mới thâu ra đây tiền công mua được ghé chứ nghĩa đâu bạn hiền đời có lúc mình gian nan ngày sau ngày sau nào ai biết sau này lòng buồn nhớ tình bạn xa xưa ôi là thế đời vốn thế ai ơi bạn chơi khi nghèo khó lúc có quên bạn bè này nhớ nghe người anh em từ đây về sau vui hai chữ bạn bè